anh Lân anh Lân anh đây em nghe nói là có một vị khách vừa đặt mình làm một chiếc chìa khóa Mercedes bằng vàng đúng không anh đấy em canh anh nè mỗi lần anh vừa cầm sản phẩm mới lên là em hỏi anh luôn á đây đây là một siêu phẩm luôn đây là cái chìa khóa xe Mercedes của một vị khách hàng đặc biệt đã à, đặt hàng của Kỳ Lăng Luxury mình đặt là làm tất cả những chi tiết à, những cái à, kim loại khác thay thế hết thành bằng vàng nguyên khối AO750 trừ những nút bấm bằng nhựa này của hãng này thì giữ lại thôi còn tất cả những kim loại khác những chi tiết khác là thay thế bằng vàng nguyên khối rồi đây là những chi tiết kim loại cũ nè hai nẹp hai bên đây là bằng kim loại khác không phải vàng nha em hai bên cái nẹp đây hai bên cái nẹp luôn và đây là bằng cụm phía trên cũng là kim loại khác không phải vàng và cái logo này cũng vậy cũng là kim loại khác không phải là vàng cái chốt giữa này và toàn bộ chi tiết kim loại này mình đã tháo ra và cắt đi và mình chế tác từ vàng nguyên khối cộng với hội chuẩn châu Âu để tạo được cái vàng Au 750 và vàng O750 này chất lượng như là em coi em thấy uh, những cái đồng hồ đến từ uh, Thụy Sĩ đồng hồ chính hãng đến từ Thụy Sĩ như là Rolex Patek thì cái chất lượng vàng sau thì chất lượng vàng O750 của mình theo tiêu chí công nghệ đó có nghĩa rằng là công nghệ nén vàng không bị bọt và hội chuẩn không đổi màu theo quá trình thời gian sử dụng và dùng hoài dùng hoài dùng hoài vẫn là màu vàng này rất đẹp và đặc biệt